xin chi nhớ trong sao xia cởi tên chia lùi kế uốn nênh chia chở sinh là ba cho xia bê xí kia hay lùi xí hậu bê xí dầu và xí chanh nu mua kế lù rong xia chạp lờ bê sở đời rong lý y chê sở đây rê bê giờ y ba bê xí tha cho đa cho lừa rong lý chua bê chỉ nhua xia luôn nanh chia sẽ đời cởi bao nhỏ bê plau nu bê xin dài nị sĩ cải chỉ bùa sự bừa tay phong dư nỉ ua sầm vai nhẹ yếu bài nhẹ trẻ lời tia nhon đầu nu rong ly y plia dài lời tia do nê cơn cầu do tù lâu mù trâu tù lúa do tù ua lo lành kế thầu do tù thầu hung câu dùa kế tay nhẹ trẻ là hai cứ chia trong tù thia hai lù bỏ thơ mua cho thơ hai lù ba hùa cho cho mùa cho ti cho cứ cho tu tư chỉ bu bù li cho tu chi sai trở mòn tu cho tu cùm lông lù dùa hai cho tê tài tê pha nó mò cho tu li tu ua xiên chó cho tu ua nó chi hậu mò thanh sơn chó mùi sĩ hông na cho tê pa thay cho cho tu cho tê lù ua nê hai bi do tê ký lù nê hai sau do tê tù ua hai lùng khâu do tù lâu mua kế nhua xia do tên chia lũ bê hay do trận do cho tụ ua khí tư do sư hư tụ khiên đánh tay do tê kê cho cho bê tao tê dư lâu ua tua xa la do tê ra sư hư khua khía do tụ chia trong sư hư đùa do tụ ua nữ châu nữ rò do tê bò ua phênh thả lu, do cho tụ ua phênh trồng trồng do tê trồng cho ua bên ná do tê khá chế bê bê hở gió tây lù rong bê tàu cờ xin giải lời lu xia bùa chú gió cho tù ủa tua thơ thi thu tàu chi cho lòn chân chia gió tù xia mù trâu tù pì gió tù chi tàu bao hoa chữ gió tù khử rau mỏ tua no gió cho co thầu bê thay đua tây nhọn chúa sông đồng trọ kế gió cho tù muôn câu cá xế tây nhiệt chế lời mua ban tàu rau non lâu bê xin giải lời nay bùa trời mà mù cháu xia nay chua tu buồn do cũ thia tên ba xia mà chó xí bỏ lưu sông cỏ bê chó xí chua nhẹ chua chua nhẹ cho xia nơi mù ua cả cho sầu xí tơi cho thả đơ thả đu thả mẹ cho sầu chế tê mù thả mông chả có bông cho cho kế chầu duy nhung chầu danh có cho xia thì hai khía đồ bê chua tù nhẹ đó mù nhẹ chua chua xia yon trong tia thó cỏ lử sông và chữ phồng do công do mông bé xin chỉ bé trần rong rong trần đo mông rong cha khó bu chỉ cho bu yu cho xia tua nhiệt cho chua nhiệt cho xia nơi cho mù sơ tây giả con nhỏ chỉ cho sông xua tù trừ chỉ bỏ con mông xó con rong con lì giả lở cú chơi chơi cú thia hai tờ nên cho trời tù xia nơi mò 不拖着一样狗事，他错驴子做着事，他还贴着错肚nó，ต่อกูทอในตามเบาเนาะลีกุนยอในชาบเปล่าลี ยอไตลูไปหายล้วนสียอเท่าอีไปหยดมูเจไปหนีเจไตอวสามใบหายเตียบปายนะเจมือรงก่อหลุยชงไปจอชิงจีไอมูปีว่าจือได้หนูจีทอจูจะจีชีปอ thì hãy có bê xua tụ nó và chữ thó có lòn tròn lu có cho bu bê trâu tên tu ua ua trâu bê cho xia tu cú thia hù hãy khía trâu nê nhẹ pro thê nhẹ cho xia mò và chuyến trò bê xua tụ nhỏ có chỉ cho chỉ cho kế tu, nhẹ cho chua nhẹ cho xia mò bê trồng cái ti tranh quá chữ trâu cú và chỉ lành gì tu ua kỳ luôn đu lu tê phụ trâu bê mua bà mua xìa tu uồn chia tin nâng uồn nâng kia khó mình khó do trâu nâng do bên chân để bên mua gì coi yếu thì khó bên nâng chia nâng ca xìa là giá tòn đê cú ua tê giá tư chỉ rong do cuốn trông khó tư xìa lua để lua tua hai lù phê phê hai lù chệ tu u tu no Yo cú ho tới hai lù Xia lử tu hai tàu lù mò cú cho chữ hai lù đế Cú tàu chế tây chế lanh tư Tây phong dương chơi muôn trọng cho Yo cú no chỉ chơi xa Ua lùa giá đến đời con lời Ua lùa tở chỉ cả tua chơi Ua lùa chơi bự chỉ trâu rò Vì cú yo tụ chỉ chơi cho Xia chỉ lo chỉ chơi ua cầu Dạ trong play rong lì cho chỉ bao bao hai lù cởi yo chỉ bao cho tia trả xia lua hai lù chua li chỉ chơi xá hai tàu nhá lua cua mua bông chỉ xá thông cho mà ni hai ua lua tài chỉ cản chân co do cú cho khó tư dùa kế có xuyên tế ra chỉ cú mò vì có do từ mua kế lú cú xia đu chỉ tàu ba lua rồng li chua chỉ bao đầy nụ do cú chủ tụ cú tụ no do cú ho khó bên chân cao, hai lùng cao liền luôn mua chỉ và dạ không kỳ yêu chi cải lúa hai lù thua tụ no tụ bé và dạ tụ đế no nữ chọn tua, và dạ tớ của ua trâu lúa kia, do hai tía rong ly trong dĩa múa trời trời cả luôn nhua xia luôn năng chia nhưng chỉ bao lòng hai lù trống sau hai lù chủ cho chỉ hủ ua năng xia hành อย่าจะแต่งอัวลู่จินยาลู่ไฮเมอยู่จัวลู่ชาอย่าจอป้าอัวยอเรากีไฮลู่ปลีมอจัวกูเฮียมอลู่เสียจิมเบาเหลาเตอย่าลู่เลชันเจ้ารงเชียเขาจือเอียจือเสียจือลืออย่าลู่ทื่ออัวยอลู่จัวอย่าตูปัวอัวยอได้เตอยังจิงเชยยัวลู่หรือตูผู้เตลู่ไฮเตาจียอไฮจีจอเขาว่าลู่กู hai tụ u tu non bao tờ nhìn nhẹ khơi tay lù tao sai nhìn nhẹ trái tu u tu no và dạ trông cho nó chỉ thứ xì và dạ tê khổng chỉ trâu đây kỳ dù chỉ phì nhớ hậu bên tranh chỉ do nâng rong li do chia thầy cụ thia bông chỉ tao bo chỉ bao cho khó tư lò thó có con nó cá tê cú cua con lọt xua khó cú lu xia lu chẳng chia có cú chơi hai chỉ chỉ chỉ chỉ co cả 要古仔只走路过，只走脚只架上高，只骑手个地后路，只架除咗一份狗，只唱狗只八本真，小东根只人个路，正业务到落等打，只多八本真一颗，khó có ta chẳng uốn nánh khó, chẳng lê cho mù trâu lua sai, chẳng cho cái nhiều mù tứ chia, rồng ly thia chỉ bao trai co có xe lo ra chỉ cú mò cú yuan cho bên tranh ua kê kia con bê cho lúa tên nó giữa chỉ thó hai lù phê lở giữa sầu cờ hai tay lù rong cú thỏ nhông cho châu thỏ co thỏ co cho cú lù nanh mù cỏ tao rong đợi cú tu chia su lù bê amen họ hãy cho dạ ôi yo của niệm kế lũ dạ thọ u niệm thọ cú nhò trời nó lo thế trời nó giàu cú niệm tao cánh chỉ chơi kia cú niệm kia cú kế uốn nanh cú niệm nhanh dần niệm tiệt tiệt chiến nhiệt chia là trâu cú xí thành cú chỉ cả son tàu phú niệm chơi hú để yo cú niệm cú chỉ nhẹ lũ niệm chạp lờ cú niệm sợi tao ý lũ cho cú niệm khó mất trâu cú nã 你莫呀你都多了，给古早稳着稳住，古吉波古过大路，要你给路我路里诺，你路错手指到跌，用个铁木头路吧，戳三把整指到靠，老路好只要有你，小路不你我把有伤，我一些也无摸口，摸带着也个披萨，都只把只路古老。 Uốn chuôn nó chỉ muốn nhiệt lũ Sợ cú lũ cho chỉ tao tía Nhiệt cho xía kia li tùn cho Cú nhiệt cho bé nhỏ uốn chuôn Cú chỉ bùa plü cú tỏ hậu Còn nhiệt tao tôi lỡ ở mò Rậu nó kén cho dùa lọ cho Cú tu mò cú tu cho uống Tú chỉ mua nhiệt lọ lũ lợi Thọc tư tợ trong bọ luôn nhiệt Lọ cá lìa cú tú cho uống Vì chỉ mua cho mong lì luôn Cú nhiệt của niệm trái bay xô xua sông lũ chai lúa tay này chỉ xe mấy cả nông cua lúa tay mua niệm chỉ uốn chu lúa chín đó dù ló của mùa lúa nành chua tu xía lúa nó sải lũ cho thổ tư chế cua cho ua lúa của niệm kế lũ chơi tàu lũ cho sải đa mù rồng lý chưa của niệm nhân ta tu yuan lỡ cha cúi yuan cho หัวล้วนนอเนี่ยจอเกษาเขาอึนนาเกเนี่ยรู้ชออย่าโยนจอหัวล้วนลีลอปูเนี่ยเตาตัวอัวเปิดอาดอจัวลาตัวฟ้ารูรูเนี่ยตัวมูเตาเก่าเตยชงยังจินจงบ่ชัวปอลีตีมวนตีเนี่ยตัวตาหนอเตาตึกกอกูเนี่ยรู้ชอมากุนจอกูเนี่ยเตยเซอกูมัวเข่าใจเจียตาหนอ thì có mua cho lon ná mua lọc khá là trả ra mua vì niệm tua là sao chỉ tía cha phình nghĩa phình cho ua lúa ấy yo cua mu cho ta tư trong phong dư thon nê sai sẻ tị luôn tu là luôn tiệt tê ua cha bé cho nhẹ ua lúa ua yo mua tu luôn chua nọ, mua xa lò mà khó xía sự chữ giê xu ua yo wa chữ do tụ sự chỉ bù có mua tay kẻ cua nhỏ bua chánh tranh có cú yên so nè kén chua có trò chua bỏ cú nè đua nhưng chỉ uống bao sữa bỏ nè cú mà nhẹ lúc cho nè sợ cú yên khờ chia sái đa mua cú nè tua lại tông tay sông nhưng chỉ trong em bao sữa bỏ sẽ nè cọ của ua đá chỉ của phượng chỉ của ly thảo u và chỉ có một cho kẻ lưu cho lên tu ya chữ Giêsu cây lo mu cho hậu con già để lo cha tin nên cho sợ ya tu thời chỉ danh tranh kia phụ cho xia cho bé tin nên tu danh tranh thì mua in nu có yo pu cụ bỏ cụ nị cụ yo chia qua đầu nị hành cụ yo sinh cho nợ lũ cho cụ yo do nị chạy tế sợ yo mua khởi cho thầu chí nị yo mua chia qua đầu nị lũ trên nị tu วนเจาอวนชัวผงกลัวมวนจนเหนียล้วนหรอกพอรู้ชอเท่าตื้อเจ็บกลัวเขาก็มัวอินุจักกาบอกกูเหนียวว่าชื่อ nó vừa hai lù ba hùa vừa hai chùa tôi kia trâu nê hai tiệt cú chỉ ở pa e kia trâu nê cú chỉ kinh hành chỉ chuẩn nành mà giá chắp lời chỉ lòn chơi cá to cú tàu chỉ đầu lâu đầu tiền đầu chùa chùa tu khua, cú chỉ cha li chỉ chuối ma tranh trai khó lù phai, là tơ ua lua chỉ chỉ tua y lên từ to hai lùm blo là hai đó chúa hai lù xúa là hai đóm pa lu mê ca lo hay cho thế hay lu mê lo ký bá sổ hay lu tàu lo chỉ cu tơ trả chúa tơ lại tê lo kênh cụ chỉ danh giờ nọ thọ u chỉ chỉ tư li bê cho tu tàu tu lu lo chính tàu ya tàu để pa mu tròn đua xe cho tu to cụ chỉ tê khê chỉ chính thế chỉ hay lu tu chỉ tây lu cho tu danh yếu, chỉ cu cua mê công đọt chúa cho tu tua của chỉ công minh 做杜英去别晒到，只到到古年印地，古金布里在古天才，内有台木兵能切，招招是木梗到到，cả chỉ thở cần tới cỡ chân, thâu cụ lỡ nơi thiệt chỉ chân, trả nơi thơ tụ u tụ nó, trời cũng do của chỉ kể chân, của chỉ do ít tụ đó tơ, do lâu dơ nơi bê trồng mông, mua của trông chỉ chỉ của nhua, chỉ chỉ cua đó lên từ tệ là là cầu chỉ chỉ chỉ chỉ như cho cái xin đời tạm mơ, chỉ lọt kho lui chua lui gì, chỉ lòng bli bao niệm tu say, chỉ chìm thê chỉ sống khả thanh, chỉ lụa danh chỉ hậu thể lỡ. Chỉ chỉ cờ thế chỉ muốn nó, do từ có hậu chỉ món chữ, chỉ dùng cười dù luôn năng biệt, chỉ cả lìa chơi chỉ hậu thể hiền lấy mà rồng cần cầu lượt tên lầu cho khua cú chí chí thiết chí khi trời đời sầu tay mã đầu của lên tua cờ tay chinh cờ của yếu xin trâu tới tua thâu chỉ mù ba kho cú chí no giờ chân chơi chỉ khua kê là chỉ dân kênh chỉ chúa kênh cho tụi dân khua chỉ đồng chùa là dân hậu sĩ chỉ hai sĩ lô của mùa phong phong khởi công luôn trả tung cho 我能靠了对了走。 suốt tù thơ chết suốt tù hận chỉ hía cờ mà rồng cờ kia rồng tì tia nhân nam bơi y chỉ cho khi mà rồng tuôn chúa ấy tự tạm nú nhưng chỉ mọ đùa cho đã tuôn chúa là rồng ua lúa cho tù cua của chính dìa kia hù bì chó thia là kênh tam bảo cho tù sầu thiết cho tù thia hải cứ chia là khó xía cha hải trời ra nhưng sự cũ chỉ chỉ thiên lý bị chơi rưu rưu chơi xa xa chơi ra là chỉ tao luôn Nhờ của tôi tròn thiên tế chơi Kể chân chế bộ ba tao cũ Chúa dạy xú sự thiên lý ba Chỉ thiên lý dễ chỉ lợi đa Thiên mù ba bên rừng bể trơ Chỉ cỡ tơ lưu hoa chữ cha Chỉ thiên ba sẽ ua xí hư Cố chỉ xứ thì giờ ba e Thìa trâu nê giờ ua ua thân chơi ua chơi hai mê ca lưu Dù giờ tù ua chân chế cha chúng ba lún nhanh tỏn tay thảo uốn nê nhảy tiền tay nó lanh từ hồ yo lọ ba yu cơ giê xu sư cứ tê bé cá chim chân cho khi tê wo si hư y ya cố chỉ sự thiên lý yo pa e ở bê trồng cái tia trời kia cò cuốc mùa dê số lòn địa tê tư do nữ lọ khó có nê nê nê có chỉ bao lo của cha do có chỉ bao mà lòng cú bì 예수마 하이 띠띠야 띠띠야 띠띠야 띠띠야 띠띠 뭐 nó yếu hai lù ba hùa hai mù chùa cho va giê xu nữ gia tu và mua hữu xanh gây chánh tranh lần đòn nành nhó khó nành mò tên chạy tê tu yếu hai cho hậu va lù cú giê xu xu khó tu mò chùa lũ chai uông gây sầu trong lò chùa tu to giê xu hư hùa muôn nành tua thọ giê xu chùa ý tu nọ nhó hậu bơ bùa nữ tuông cua thọ cho giê xu có ba mù khó nữ tu thế em nữ lê nữ lũ mênh mỏ giê xu bỏ bê tu nịa tai chỉ ua trai chỉ sói tráo tai vì uom bờ tỏ ó bê nu giê xu lu giê xu tiết kho nữ rong lo tiết sói tráo tai thiên mùm bờ nữ tê rong chua cho lòng mua ua trâu lời no giê xu co thế do tù ba giê xu kho tù nênh trâu đa uốn nhót xa thì trong tôn xa 예수 마무어 흐후얼러 mua ý rau thở lời tranh co Đen na lo chúa đa chúa đu Trời lời luôn có tư chúa to Giê-xu trâu rò tạo cá tương co Lời hù rò Giê-xu lò phá Lời cạnh tranh đó tư lời na Giê-xu xa kia tệ to Đen na lo kia lì tùn thò Giê-xu khó ý tu chỉ nhanh Quần nữ danh tôi tệ tua tờ Vì lời trời có mù tàu kế cầu tay 老爹他不受口者，耶稣姐在看女中，một nâng trong cứ dây sụp ba lợi nửa ca chân ba chân bo cứ hùa lo để do dây su nâng số tu sĩ chỉ cứ kể một ít tu bon nịa tàu chế nữ chạy tế một có dây su chế nữ tu mó thia rong lo dây su kho tên nâng đi mua số tu gua bỏ kế ru ru dây su mù bỏ tu chỉ nâng 我女人还知道路，在耶稣天里靠着，女铁道还轮人着，女买药用些个药，还把火的让我落，耶稣多母被挖住，我落子等见努说，耶稣靠都能活得，望到这女叫土地，lời họ đi tay mù nung chê lời chỉ khen cho cho giê xu lời thêm mù nhon rạn tu tê chữ Chúa Giêsu đức ua lợn tê một có tàu bố sống lại đê Hai tiền nên đọc bùa tàu trẻ Giêsu trẻ nhưng mua hư hua Số tù tua thọ Giêsu ba Nên trái pla tôi nhó tranh tia Giêsu thia bú mỏ lợn non Lời sủa ro mưa chi chia lênh Chúa giờ xả chi cho chỉ nênh Mua hư sinh cơ lì tia gió Giêsu bỏ tôi nênh trâu ta 오는 바디아 포다페 đã chỉ chê đã chỉ giỏi nhá Giê-xu xa rôn đĩa đã tờ đã khía lời lý rong xía cha chúa ý ra của trình cho ca mua ý rồi Giê-xu tàu pa cho khâu la thì cho chai pla rậu nó ba giờ plong xia lanh chúa giờ xả xin cho chí nanh Giê-xu danh mua hư hua cháu là xà lầu do nữ cứ lua là xà lầu tua là tư mua pháo sau chuỗi bơ cha, cha là thiết 就隨意杯茶，耶穌揸喇沙漏手，能貼頭正中入入。Cờ giê xu sư thia yo nó giê xu bỏ ít tu bỏ lâu Đi bà khâu vì yo không đúa giê xu túa khó nữ đúa rông Nữ trong mông đó đã ru ru Nên xua tu thiên lý tua chậu Tay hồng màu sao lâu ru ru Vì giê xu nên thia chỉ tua Lời tê chua bông gầy rớ rự Lời hài lù là chỉ muông gầy Vì nên chỉ nên lời hai lời Lời thiết tời mù phong hua tài Lời thiết bài này kia giê xu Cho lòng mù cho trâu phí la Nữ thiết san cho cho mù tua Lời thiết đùa giê xu chỉ cho Chạy lùn to giê xu dây mua giê xu tua thiết tê trâu đi Lời thiên lì bao cho giê xu Tìa do tù của mùa hư hua cua 做赌过lần kế ra mua Giê xu tua bay nữ sợ lò Nữ thiệt to nữ cho tu si Mù sinh chi bay trong xí tranh Nữ thiệt già buồn đủ tranh tranh Nữ nói danh mua hư hùa tìa Tua ti plea ba nành địa tế Này sĩ xe nữ mua hư hùa Chẳng yếu tua trong tia tế nó Đùa y dòng gì thiên nó họ cho cái tìa nó cú yo thong cánh cho do cú bò nơi tay tiên chỉ cú chỉ xì là ua tí nanh bò tí lanh yo từ ua lu chuột chuột nu bò rõ trời cú cú niệm mù cẩn táo sư cú cú chỉ cú mù ua la cả kia cú lạ nhân do cú bò cú trâu rò bò sư cú chỉ bò tỉ mi là trâu cú no bò dìa rò tiệp bư trâu rò bò mặn trò bò mê tú bư bỏ lọ xứ lòng buôn cho cậu hai lưu tàu hùng gâu xứ cũ lì no hai tia mẹ tu chỉ của tao tao mẹ tu có cỏ rõ rõ chỉ của mò đàn tu lậu thiệt trâu tàu rõ cha cú po lu cú ua lua cũ bò mua chạy dạ khổng no bò chạy do cánh rìa trâu cũ bò chỉ khủ yo nó y lanh cú uốn nanh rong cú xía cha cú bom ba thôi dạ chi vò cú bòn cho cú play thôi thía chỉ nhớ xía đồ lu nanh nó sốt xuống mò cũng cho bò bự tờ yếu bự wo xí tranh nu bò chỉ du thế bò chỉ kể bò chỉ pè thế bò chỉ rề tua cũ tề tao kể wo xí nhỏ luôn xì thời nia thời nu bỏ kể lu mà lo chắp lờ cú nó khơi tôn tàu già rong lo lo lòng cú mù sư cu cú bỏ cô tua cú tây mù bỏ yo tu wa tàu xiên tệ bỏ rõ chế cho chạy cú lơ kể cận ta nhớ bể sư cu cú bỏ cú tàu kể tua tò cú trò lò cho va cho chế bỏ xiên tệ nên nu cho cú tàu kể lu mù cận tông tờ cú niềng cao chỉ không kia ly bỏ phình chi cú chỗ chỗ lu bỏ kể lu mà lo cơ kia sửa nhiệt chia đâu cú lạnh đau cú tê khâu thế tê chỉ cho cú bỏ cho như yếu cú ná hậu lử nhà cho bỏ sai xua giờ nó cú họ lo tía lùa yếu chủ khua cho cho cú bỏ cũng cho cho thầu cú trần dâu cú bỏ tao tu cú lo giàu rậu nó cú bỏ nửa lâu lâu ca chỉ tàu我chỉ tàu nó cú mà cho mà tua bò tê lọ thế kê bò bò kế lu giá dạ thầu u bò plün chỉ lo bò mua mò của yếu chủ ba bò chai pla dòng chai dòng khí ua của đi bú trâu bò no ua xia lo e lọ thế kê, tua bò tê thầu bò tới trong yếu chỉ nhông yếu ua xia lo cú bò co sao tù xia mò cú tư do có tù mê tu có chi lo, 咯，古曼nhỏ mà lú có mù, thọ Giêsu lo ba cụ bo, có bòn cho bên nhon tên tế, nhỏ hậu chế của lú chơi sọ, và chỉ thọ có lòn cho lú, thọ có bu cho xia cụ bo, thọ con cho lòn lú lòn tua, thọ có chùa cụ bo cho xia, cụ danh chiên chống có chuồn nu, thọ có bu công mộng trâu bo, vì bò yo tu lũ cũ hành sẽ chỉ khánh có bò mua mò thó có thó cho cú bò mò có lòn cho lòn lũ bò thia có cú bò thia chỉ tu xía lũ nành chia bọn cho bê mua bò thó của bê lũ có hành chỉ thó sánh cho nia kế tua thó quân chua tiệt trả có lầu gà chỉ tàu trả bê chỉ lũ bê chỉ rong lên lúa tây tu ai yuan su tây bò tây yon tí chồng bờ tu luồn thay lúa tay lòng tùa lòng lợi lù mò do lanh tư ấy chẳng chúa bò ấy chẳng cho dù nhỏ ít chê thó sống thề lũ bò nơi mò vì bò do tu xó lũ chê bò xuyên tế tu có lo lo có chỉ thó hay sai chỉ tàu thó làm tàu dù bò mò vì bò do tả lì lún tu thó uất tu chỉ bỏ chỉ lưu trả giê xu chỉ ba con mò 朋友做不得兼职，每一次冒被一种没都没有错度，我落落贴成了破财没得多。 công chúa liệt dĩ tua chế ứ thảo nhau ứ thiệt tàu xí bù lo lo có mua mò của do tù ba của khâu la có do tùn gì vì niệm gì tôi chơi thảo nhau ứ thiệt tàu uốn cho uốn chua bóng của mưa là cho tán nó nên chỉ xó li lua tay chờ lua sợ đời mua niệm mua gì lua hở hỉ cho u trâu nó lua chỉnh giỏi yo cho yo chơi lua cỡ chơi thì lua cỡ trên hai luôn thế tôi ứng tròn chua bóng của mùa tôi xía chạp lại luôn nên khờ cho kế uốn chua chỉ tàu lua đó lua uốn nành lua phanh xanh tún tròn sành chua luôn nên plua cho kế có hùa cũng câu mùa ư xí đại nhỏ ư lo lo lo cho chi nó có yếu cho có mê lanh nụ yếu khía mù bị đùa nành chia nành ca xia là giá tòn tê trả lừa tê thuộc cúng cao mùa hai tiệt chùa nên thành tròn chùa liệt dí tua chỉ mua từ khua kia xảo xua chỉ bao uốn no cao mùa co tu xía còn tê uốn liệt chế có rau ngõ mò vì dù do nên cao chuôn nó chỉ cho to lùa uo dù nó dù uo ro lúa thiệt chỉ tệ cho xảo phê mà mình cao chùa sao cùng mua mua uo luôn sai lòng lúa hại theo lý tranh chúa chúa chúng lòng dù tụt dĩ khua chúa tranh chúa tranh di tòn tê cú mùa nê dù chủ xiên tê quân nhiệt chế có tranh ý gì ai muốn pli dù tu dù kỳ lúa cho ua mùa nhiệt mùa gì lúa dù chỉ sẽ kế uốn nanh số tuổi danh mua khổng pha cha nhiệt phi xa thì trồng phi chúa trao lúa mùa mua uốn nanh chia sao tu ăn có muộn chuồn nọ con nụ to chỉ mua múa lọ vì chuồn nọ cái dinh bao rồng chỉ mua mong chỉ rồng lì lúa so cùng mua sao tu xiên mò hư dinh dòng có muộn chuồn nọ chỉ mua tu lọ lú lọ kia buồn anh chia lúa tê tàu rồng nhà cho mong lọ đùa lọ trồng qua chữ trồng bỏ hư con mò giờ mong cho nhà dừa tàu rồng cú mùa co mùa còn to mong có rong cho khiến câu pha có chỉ mua ít tu nành cha, giữa lòn ta lòn cho dù hại cũ mùa mù kia kia khai khai mông cũ hại thì lễ sử lua con nụ kê cho chúa khó mua nhỏ uốn chúa cho nhẹ tỏ ca và chỉ tao ý chế khấu lá cho lò ba cho cũ mùa tao, mùa trồng lò bỏ hư cũ mùa do nên chữa nên cho nên chua 我路nên到chỉ đưa lừa chúa khó mua trái có sợi kể của xuyên để mà cũng cầu mùa chính trái thua mà xa lỡ cả sau khẩu la muốn cho con nhỏ lo vì do trở nên dây do hãy nhìn ngó tung tròn thành chúa hãy tiếp lùa mua nừng gâu mùa cho lò dùa cho lùa trâu nhông ấy sâu lông lần cho lùa nhỏ chúa plá lo chỉ xa mua đã chỉ xưa dù cho cảnh chua sau của mùa có mù có mơ do lũ cho nông cũng mong thiê của ý xia muốn cho luôn nhỏ dù mùa mò lùa thiên cho tu có lành nụ chỉ mua cứ ti của ý gì cho nhẹ chắp lại giữa chủ khơm lòng cũ cho lù chỉ mua tù lòng tù lũ nanh luôn nó xanh tuôn tròn thành chua sau của mùa ý xia mù mơ 要哪早的个人奴，把金箍个奴到多，多把口俺不好摸，我古落放大麻木，我一时个莫着奴，刚把木比多能切，能草些则给装着，则给多莫着人奴，帮俺木撇着挖住，则给去莫着古摸，挖住着撇个路能，ก็ก็ยังจะเนื้อเก่งจัว so cô mùa và chữ ba cỏ Cú mùa tê tu kỳ tàu nọ khử nhia cỏ tàu lọ bú cha Và chữ ba của mùa cỏ Lũ nanh và mênh ở mò của mùa chua nó hai chùa 大河，若海车早走过路，到新到的到西土，不小无叫路线呀，có nĩa cú mà lũ có cha, nhỏ coi ya dễ ua tù đê, có tọn đê của chó bỏ co, cú dễ ro mù ua tù chê, trời hù hẹn cho con mù lù, nhỏ có chỉ bú cũng cho co, có dễ ro mù ua bỏ rê, có cú xế yếu ua cha chậu, cú dễ ro mù ua khóc khóc 别动狗和阿波人，是啥没这几道歌，歌介绍木我路吧，给古呀木我杜木，古龙古个得日米，要个几不古龙古，个节目我给luôn đủ，给古古我给luôn nu，古马古trong địa tây hải,要个bài chế我扎破，个操bỏ thế chỉ操chứ,古节kia mu我mò chứ. 个头都个做事故。 yo tu chi tao co co chia ro mu uo lu phai để cụ bài để kia uo cho, còn cho co mu ta ý chỉ, mu ý chỉ co kia cho tư, để phong dư chính cỡ tròn đỡ, nhớ rệ thở so lũ si hở, ua chính cỡ đó co mu li nhớ co chỉ bu bún cho co, co chia ro mu uo thứ chua, cú mà uo chế kiên thứ hua, có có chúa cú chôn chôn nu, nhớ có su chế ua bỏ to cụ chia rõ mu ô tù nà cụ yua trà là khơi khổng cầu cụ yua chậu có mu ý sĩ mu ý sĩ nhỏ rê trời có có xả rõ ra tư chỉ rong chia uốn tông của thiên chỉ trời cụ chia kia uốn nông lò trời mà lò khơi có tây chỉ no có chia rõ mu ô son rong cụ chia lông uốn kia na lò cụ mà tò có xua lũ chai giữa trời tay có xua xua nu do có xú chia uốn si hờ cú mà tờ mù ua chai nhau cú yếm lông có tê lù khía vị cú chiến trong con cầu xí vị cú tư lũ có tam bảo cú thiệt chậu có tam bảo nó vị cú trò chỉ tàu có kia nhỏ y plia sư tư là nhỏ trần trải coi thì chỉ mua mò có chỉ cho mua cú trò kia do có chia ua khó bỏ kế mà xuyên tế chia ua can chi giữa trần chi có chính cha ia sợ con tia thì coi giữa hài có chia bài ua kia cư hà Có cú là trời chỉ chưa có Cú mà chia kia ua tù cho Nhon cho co cho nâng tàu là Nhò coi ya chia ua đê lo Cú mà ua trong hạ trời co Có xả rò ra tuy chỉ râu Có chia lòng ua kia rê hò Để cú no mà chia trát chia Cú mà chia hò có cú chê Nhò ua kê cho có tàn nu Nhò có chia ua chanh tu cú na trận人大应警察哥，哥姐绕我给得咯，姑妈姐我给到包，绕个鸟我给母里，等我是中的等姐，要个姐我给给包，姑姐绕我给给多，要咱摸摸对老师，你姑气个差别是，要我气我错着个，哥姐绕母往高耶，姑妈姐母往着ông. trời có lông của chi quần cờ Nhờ có tờ chia ua lên nhẹ Cú chia ua mê nhùa lo chia, Đâu có nhẹ thế đâu có lưu Có có bú mì đâu cú no Cú chia rò ua có tún chài Đâu có hài thế đâu có chi Có có khí sẽ có buồn đau Nhờ có chia ua kia sòn nâu Chia ua đầu bông lo bú kế Bú mà chia kia mù uôn chế Không cho kế thế tàu cho co Thỏ có cho thế thỏ con chia Cú cho xìa mua ta trâu co tới yo lo cầu khó tư yo qua trường thế tàu co cú xả cho buôn cho co mù cú cho lù cú danh hành ra lù có cha lời lì tia họ cú yo thọ và chữ lò lù thọ nữ bu ba lù nanh có ư tranh và chi uống cả bu xì cho ư đánh đế tu tu kỳ có mua bu chế 我现在是路阿妈，我真着把雨来接。 She tua tê chỉ cho ra mua Ê she bua có cho nú lầu She ba hầu đây của râu chua She ua lua có cho nú Và chỉ lò tỏ ư mù đo Và chỉ nhỏ con nè đi trồng xí hư Và chữ sư bé thia chỉ chia Đón rừng thia có vị và chữ Lua son thứ trở có chân bo Vị và chữ lua thia trở có Và chữ cho có mua mênh mỏ Và chữ trò cứ có xuân nu Và chữ bú có tàu công mộng Và chữ trống có ua xí hư Và chữ sư có thia muông kỳ Và chữ tì cho chữ trâu có Cho bờ lo để lưu bờ mềm có lùm bề sư hư rong hành cả chi chánh thời chia có chua vì có mua và chỉ kể lu cả chi pu lu tê chữ chua và chỉ mua có mua chữ gì sao muốn kỳ của đó của đi quan chu pli nên nu chống co nên nu cho một trâu khó rong có mua mong có ua tu chi cả chi pi lu có phần tranh lùa yon nanh iya à lì co lùa tứ cho tu lo tu dâu lúa tứ khâu lúa xia ua rong lúa thiên nhông hay lúa sai co vì có cho và chữ lúng bé tại tù tre tù lau tù lúa lúa yên khua bay tù xí tư do lúa tư lúa yên trái co vì có cho và chữ kể rong có lú mông cho cỏ rong mò vì có do ý tù xí tư xó sọc tư cho chọn tranh nà do tiệc khá để bông hư chỉ và chữ thì để bông manh mỏ và chịu bỏ từ từ cho do và chịu cho tuần tới dân tàu múa kia trâu thì từ từ trỏ do dù trỏ tàu trỏ tuổi dù tây số tù của do si hư thọ xó tư thọ lưu chọn tranh có bầu nành luôn trời trời co chúa tha lo luôn bảo tù chia hậu lũ xia luôn trời tù râu sản tàu mông ế nhon đệnh tệ lưu chọn tranh mù sai lợi trệ chú xuyên tệ mù sai chọn tranh thọ qua chữ kho lợi món ganh có chọn tranh chỉ mua tư bú lợn trần trời có cho kể lu cả chi trú có lú xiên tệ sai lợi trẻ y y thầu y hai lùm bli lo tụ dâu vì lợi tàu trên chống có xứ vì lợi tứ cho cử cho ti cho dậy gì trong câu cho mùa trời lợi chùa là lợi trời co cả chi cho lợi mù cỏ râu còn đau mông lợi giả tòn tê có tham play thì chỉ mua xấu của tụ cầu rong trâu lua cờ của si hở trâu lua bao lồng lua của rong vì có chơi cho thó có cho của tha lon lo mua ý cho rừng chanh trái co luôn chia ro coi do si bứ sợ lua từ mua mua tay mình lua tuổi dành khởi chia tư dự chỉ hai chữ thiệt trâu si tư và chữ sư lua thiệt hử co đã chỉ cho và chữ ba ya mù trâu tha hạ râu chúa mò chọn trên tò cái y linh tệ và ly thọ lỡ tò màu xì tụa lỡ tệ cho lỡ kệ mò phần trên giò nên mua xí vi ấy nay tứ bỏ nữ lũ nay cho uốn chơi mua la chỉ bỏ cho tía cỏ xí hư tù xia lũ nữ thia nữ ruồn ruồn nó nữ chúa to nữ lũ nữ sư vì nữ tứ chỉ mua cử ti mua này rảnh của mùa giờ gì chi hư mò, tiền hai 那嘎只路是路么？草原女路过门着，海边要的那只路，我只不女我独自，嘎只皮鞋找西去，我只对风光风梦，còn này rồng muốn nó muốn ná một ý chọn rằng chỉ sơ xa si hư trả chế chia tiền xu, chỉ xa bù si hư muốn nó si hư cho rồng chạy cả lìa do cho bìa khó tư chạy chạy chỉ ba ê si hư lùm bê xua giả lê si hư tan thò cả chỉ khó lũ si hư mò si hư do nè nè nè chỉ do tu chỉ hậu bầu hậu chỉ do tu chỉ sản nụ sản phi của đã chỉ sai tàu si hư vì dù tư chỉ bỏ trong mông từ từ rồng từ từ giữa plua từ từ cua từ từ giữa lùa sĩ ba chùa nè tu thời cho sĩ ba do thiên lý và minh trả tòn tê bế mù chỉ tranh Số tù yên yếu lòn tròn nê Dạ tù đê nê thia chỉ tù Lùa bỏ nê lùa thia xá hù Dạ chia chu thê lì tông ri, Quả đá chỉ thê lì và minh Vì nê yên lù tù xí hư Và chỉ tư yên lù lù nê Sở tòn đê nê chỉ lù cú Chúa nê lù nê tù xí hư Chạy cú tư rồng của Lucia là chọn tranh rửa sẵn ba hùa hai mu chùa đó cũ giê xu tao cho lù đó cũ hai tia sợi phê kia yo chó lo cho cũ muốn no tê chỉ sông tông tia lì dòng trái nhon địa tê là non dê nó rau nó đỏ vì yo to nữ tê lù kia hai cũ tia con nhỏ chó cua cũ mù mua in nu yo lò yo lò to con cho cũ nhỏ yo chỉ no món thua của cho lì con nhỏ hỏng địa tê nó no. 古木作古巴斗chơi ba xuôi giả của con chơi chơi ba tê chơi chạy bùa nhẹ cú ba kế lưu xuôi giả châu co chính đồng nó để chờ cho xia xuôi giản chia cái yên giàu xia nhớ ít chia ít chỉ chỉ tua chỉ phong yu bao dài cứ lua số tu luôn xin chỉ tàn nu cha chỉ cú cho ý của cầu chỉ lặng cầu là nhó cá cho để nàn lo là yên chỉ mua số tu tua mùi nhó chanh chanh cho tụi dân chỉ bao mua mò chỉ tao tho sao nấu lì lợ cũng mà trời yêu mù cơ ó của cha to con thấy ua lua của yêu mua lì có hai tia nhỏ y plia từ la la nhỏ nhon tia tê niềm mua mua mò có chỉ cho muốn đánh đấy họ đã chỉ lò cú la la to chỉ xa nhỏ cho lua tê nhỏ đã chỉ lò kia chua chua mà cú yuang ca yếu bía co lù trâu cho tù một cho thầu tư chữ Giêsu của mê phong dư do thầu tư của xã do co xã đề kia chua cho lò no cũng do co mà do cân cầu của sản tàu hậu xía gọt tua mà lò chua có cơ lì họ của sản thò kia phỏ lò tua xã thiệt đê thiệt dây thiệt chua của xã ua lì của xía nhẹ xã thò tìa lòng câu kia pla đại cha đá nói danh nó chua 哎呀，多门这个鸟，啥的草我领导哦，我领浪吹有几好，有多有有莫给草，有几好你搞些年，给干列追路些度，弄个路我里个kia，老将见中ต่อก็รอลาลาต่ออีนูเท่านูไตนูกูเพ่งจีใจเร่งเตเตจีกันยัวต่อเท่าตื้อจีเยซูกูมีพงยือยอเท่าตื้อยังก็จอลู rong li cú tông cho co mừng uốn tù dù hậu lũ nâng chia rong cú xía thì lùa xí phá lùa sai cú rong li trâu đá rong li ba nè phanh chỉ mình lò cú yên chỉ khề cho lùa cho có sư yên chỉ ra mua lùa tây lùa mẫu già cá lìa chúa con nhìa yên cháu cú xía, có son tía son dài cú mù cú tây lù cú yên hành cha cho có cha lời li tia họ cú yuất tỏ có mù hòn tế tu lú chế lú xía cỏ hú Ua chua giả lý có khía cú Có tây lú thấu có tàu pha Có mùm ba lún tù chanh chanh Cú nói danh khởi chiến chúa xía Buồn chúa thia là cho ta nó Lua cho khó lua thì cho ca Cho cho đa lời trong ru ru Chẳng chúa cú lời xưa giê xu Cú tây lú khía tia cú lú Thả ta nu lời danh chỉ thua Thả ta ro có co lời dúa Có lọt túa kia cú sai tê thọn tới chê chân hai tia tông cho con nhó lời ở tu chỉ giêsu